Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin Gulf News 360 kỳ 486. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện giới thiệu chuỗi gốc công nghệ thượng lưu VGS Hidden Castle và Học viện gốc đạt chuẩn PGA VGS Hidden Castle Academy tại Việt Nam. Đây là mô hình tổ hợp câu lạc bộ gốc công nghệ hiện đại đã có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia và chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền thương hiệu. Câu lạc bộ đầu tiên nằm trong chuỗi gốc công nghệ thượng lưu VGS Hidden Castle, tọa lạc tại tầng 1 khu tổ hợp thương mại dịch vụ Thi Somo Sala, số 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. VGS Hidden Castle tại Việt Nam được đầu tư bởi VGS Invest, quỹ đầu tư chuyên về lĩnh vực golf kết hợp cùng với Eastbridge Partners, quỹ đầu tư tài chính của Singapore và Rise Risemount Group, tập đoàn kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, giáo dục, công nghệ, tài chính, đầu tư, thời trang. VGS Hidden Castle được quản lý và vận hành bởi J Golf Academy, công ty đào tạo golf chuyên nghiệp của Hàn Quốc Chuỗi golf công nghệ thượng lưu VGS Hidden Castle mang đến cho cộng đồng những người đam mê golf tại Việt Nam những giải pháp toàn diện nhất về bộ môn golf thông qua bốn giá trị cốt lõi bao gồm play, tập luyện và thi đấu, learn, đào tạo và huấn luyện, dress, giải trí và thư giãn và socialize, giao lưu và kết nối. Tôi khẳng định luôn hệ thống Hidden, uh, ờ, VGS Hidden Castle Việt Nam với công nghệ máy có độ phân giải 4 lần so với các công nghệ khác đây là hệ thống máy tiên tiến nhất của thế giới và người ta đã sản xuất cho toàn cầu và đã phát, phát triển ở các nước Đông Nam Á và VDS Hedden Castle đã được một tập đoàn tài chính, quỹ tài chính của Singapore đầu tư cùng ở Việt Nam và kế hoạch là Hedden Castle Việt Nam sẽ có 100 câu lạc bộ như thế này tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom, hoặc là Thaco Trường Hải hoặc là các khu đô thị lớn như là Tham City, Rosa City hay là Vincom Bason ở Sài Gòn. Hướng đến mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái golf toàn diện cho cộng đồng golfer tại Việt Nam, ngay tại sự kiện, đại diện của VGS Hidden Castle đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược bao gồm J Golf Academy, công ty đào tạo golf chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Ever Việt Nam, tập đoàn y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đến từ Nhật Bản và Ngân hàng Nam Á, Mục tiêu trong thời gian tới của VGS Hidden Castle là phát triển thành công 100 câu lạc bộ trên khắp lãnh thổ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm golf công nghệ của cộng đồng golf Việt. Đối với các học viện golf ở Việt Nam ấy, thì chúng ta phải chia sẻ một cách rất là thẳng thắn là không phải học viện golf nào cũng có cũng có đầy đủ về mặt cơ sở hạ tầng cũng như là về mặt trình độ chuyên môn kể cả cái suy nghĩ của họ về cái cách họ làm golf cũng vậy thế nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là một học viện Ờ, xây dựng ra để ờ, chúng ta tìm lợi nhuận ở trong đó thì cũng chưa hẳn là như vậy. Chúng ta phải muốn muốn mà phát triển được bền vững ấy, thì chúng ta phải đầu tư là thứ nhất là về hạ tầng, thứ hai là về cái đội ngũ đào tạo, thứ ba ấy, là cái cách họ chăm sóc và họ tiếp cận với những cái những golfer kể cả mới cũng như là cũ chỉ còn vài ngày nữa thôi, giải đấu thách thức và khắt khe bậc nhất của hệ thống giải gốc chuyên nghiệp Việt Nam VGA Tour Laser Challenge 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Ngoài những golfer nữ chuyên nghiệp nổi bật như nhà vô địch Laser Challenge 2022 Nguyễn Thảo My, Ngô Bảo Nghi thì ở bảng nữ nghiệp dư cũng xuất hiện những cái tên nổi bật như Lê Trúc An hay Nguyễn Viết Gia Hân. Với sự tham gia của những golfer trẻ tài năng này, hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn và kịch tính ở giải đấu Laser Challenge 2023 năm nay. Lê Trúc An, nữ golfer khiến cả làng golf Việt dậy sóng. Lê Trúc An sinh năm 2008 là thế hệ trẻ của làng golf Việt Nam, được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị như Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki và Đoàn Xuân Khuyến Minh. Dù mới 14 tuổi, Lê Trúc An đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trên sân đấu. Chỉ mới bén duyên với gôn được 5 năm, golfer nhí này gặt hái được nhiều thành tích với bộ siêu tập gần 30 chiếc cúp ở nhiều giải đấu. Tại giải vô địch golf quốc gia 2022, Cúp VinFast đã diễn ra ở sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Lê Trúc An đã trở thành golfer đầu tiên ghi điểm hôn hoan. Ở giải vô địch đối kháng quốc gia 2022, Cúp T99, cô gái trẻ tài năng này đã ấn định chiến thắng 3 và 1 trước golfer kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Dung để giành chức vô địch bảng nữ tại giải đấu. Golfer Nguyễn Viết Gia Hân đi vào lịch sử giải vô địch golf quốc gia. Nguyễn Viết Gia Hân là một trong số những gương mặt đáng chú ý nhất tại giải vô địch Gôn Quốc gia 2022 Cúp VinFast vừa qua. Ở tuổi 11, Nguyễn Viết Gia Hân trở thành golfer trẻ tuổi nhất tranh tài trong lịch sử 17 năm của giải vô địch quốc gia, cũng như lịch sử các giải chuyên nghiệp của Việt Nam. Gia Hân được làm quen với golf từ khá sớm. Năm 2018, khi mới 8 tuổi, em đã theo bố mẹ và anh trai ra sân tập luyện và chơi golf. 11 tuổi, Gopher sinh năm 2011 đã là gương mặt quen thuộc ở nhiều giải đấu gôn và sở hữu một số thành tích nhất định như hạng 3 giải vô địch trẻ quốc gia 2020, bảng U9 hay giải nhất bảng nữ Amber Hills Open Tournament. Lê Thị Thanh Thúy đã có tên trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới. Với phần lớn giới mộ điệu gôn Việt, có lẽ rất ít người biết đến cái tên Lê Thị Thanh Thúy. Thế nhưng, Cộng đồng Gôn không khỏi ngạc nhiên trước màn trình diễn ấn tượng của cô. Đứng thứ hai của bảng nữ khi vòng loại SEA Games 31 thứ nhất khép lại hồi đầu năm 2022. Sinh năm 1999, golfer đến từ Vĩnh Phúc, không hề được chơi gôn từ nhỏ như phần lớn các đối thủ trẻ khác tại loạt trận vòng loại lựa chọn thành viên tham dự tuyển quân quốc gia. Đến với gôn khá muộn từ năm 2020, Lê Thị Thanh Thúy chính thức mới tập gôn, chưa đầy 2 năm. Lần đầu Thanh Thúy chơi một vòng gôn, trọn vẹn 18 hố là tháng 5 năm 2020. Cho đến trước vòng loại SEA Games, Thanh Thúy mới chỉ chơi 100 vòng gôn. Tháng 7 năm 2021, Thanh Thúy đạt mốc handicap 9 và hiện nay handicap của cô đã ở mức index 2.9. Đầu năm 2023, Lê Thị Thanh Thúy đã chứng minh được khả năng vượt bậc của mình khi cô có 3 vòng đấu 7-7 gậy để lên ngôi vô địch tại bảng nữ giải đấu Thăng Long Junior Master. Điểm nhấn trong chiến thắng của Lê Thị Thanh Thúy là điểm Eagle ở hố 534 trong vòng 3. Cô tận dụng tốt thế mạnh phát bóng xa của mình để có được kết quả này. Trước vô địch bảng nữ cùng tổng điểm dư 15, đủ đạt điều kiện để Thanh Thúy được điền tên lên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR ở vị trí 2887. Chuyển sang phần tin tức quốc tế đáng chú ý, golfer người Tây Ban Nha Rafa Cabrera Belo dự định sẽ có mặt tại Thái Lan để tham dự Thailand Classic 2023. Rafa đã lỡ mất Singapore Classic vào tuần trước, Tuy nhiên, anh đã có mặt tại Amata Spring Country Club và chuẩn bị sẵn sàng để tee up tại Thái Lan lần đầu tiên kể từ năm 2015. Tôi rất thích Thái Lan, tuy thời tiết khá nắng nóng nhưng tôi không ngại điều đó. Đây là chia sẻ của golfer xếp vị trí thứ 10 tại Abu Dhabi Championship. Rafa đã có mặt tại Amata Spring Country Club từ rất sớm để có thể chuẩn bị cho mình phong thái tốt nhất cho giải đấu Thái Lan Classic 2023. Amata Spring Country Club đã không còn xa lạ với các golfer của DP World Tour. Sân golf này đã là địa điểm tổ chức sự kiện Royal Trophy 4 lần và là sân golf có hố 33 độc nhất thế giới. Tôi tin rằng hố 17 par 3 ở đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong giải đấu sắp tới, Rafa chia sẻ. Góp mặt tại Thái Lan Classic cùng với Rafa, còn có Thomas Bjorn cùng với golfer xếp vị trí thứ ba Singapore Classic Wang jae hoon Thái Lan Classic 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16 tới ngày 19 tháng 2 tại Amata Spring Country Club Thái Lan. Mới đây, LiveCorp đã cho ra mắt người hâm mộ một chiến dịch rất độc đáo, 12 Teams You Choose. Đây là chiến dịch tập trung vào người hâm mộ nhằm phát triển và quảng bá LiveCorp. Chiến dịch được kết hợp với CW Network, người hâm mộ có thể lựa chọn và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của mình. Chiến dịch này có sự góp mặt của các đội trưởng của 12 đội tuyển tại Leaf Golf đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này. Sự kiện quảng bá 12 Teams You Choose hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ những màn trình diễn ấn tượng của 12 đội thuộc Leaf Golf. Đây là sự kiện toàn cầu đầu tiên của Leaf Golf với sự góp mặt của những ngôi sao đến từ Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và Úc. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khán giả sẽ có cơ hội được theo dõi các trận đấu show match. Cùng với đó là thể thức thi đấu shotgun sẽ được phát sóng trên khắp nước Mỹ. Mùa giải chính thức đầu tiên của Leap Golf sẽ được phát sóng trên các nền tảng của CW trong khung giờ từ 1 giờ tới 6 giờ tối và các ngày thứ bảy và chủ nhật. Người hâm mộ của Leap Golf cũng cho biết sự kiện này rất thú vị. Họ cảm thấy rằng việc thay đổi phong cách tổ chức thi đấu rất hấp dẫn và với việc mỗi đội tuyển lại có những kỹ năng và lối chơi của riêng mình đã tạo được sự khác biệt trong bộ môn golf. Sự kiện đầu tiên lên sóng của Live Golf sẽ được bắt đầu từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 2, diễn ra trên sân Mayocabas El Camellian Golf Course tại Mexico. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng thuộc CW Network. TGL League, hệ thống giải gốc thực tế ảo của Tiger Woods và Rory McIlroy sẽ chính thức được khởi tranh từ năm 2024. Và với sự gia nhập mới nhất của Justin Rose và Chandler Schauffele, TGL đang sắp hoàn thành đấu trường 18 golfer của mình. Các giải đấu của TLG sẽ có 6 đội, mỗi đội gồm 3 golfer là thành viên của PGA Tour, thi đấu đối kháng qua 18 hố đấu thực tế ảo. Địa điểm thi đấu của giải sẽ là một sân vận động được xây dựng tại Palm Beach, Hoa Kỳ. Về bộ đôi Justin Rose và Sander Schauffele, đặc biệt khi cả hai đều là những huy chương vàng của bộ môn golf tại Olympic. Đối với Rose, anh giành chiến tích này vào năm 2016 tại Rio, trong khi với Schauffler là tại Tokyo 2020. Justin Rose chia sẻ về lý do tham dự hệ thống giải. Tôi nghĩ đây là một thể thức thi đấu mới khá thú vị, là một cách tiếp cận mới để các golfer có thể cạnh tranh cùng nhau ở một môi trường, dù là không chính thức nhưng đem lại được tinh thần đồng đội và tính gắn kết. 11 thành viên đã xác nhận TGL gồm có Max Homa, Tiger Woods, Rory McIlroy, Billy Horschel, Bat Fitzpatrick, Justin Thomas, John Ram, Colin Morikawa, Adam Scott, Justin Rose và Sander Schauffele. Đây đều là những golfer tên tuổi hàng đầu tại PGA Tour cũng như trên thế giới. Thời lượng của chương trình bản tin Golf News tới đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.